giòn ngọt và mẫu mã thì rất là đẹp như là quý vị ta thấy đây ạ vâng. và những trái táo thì đây là tám đại tám ạ à, chủ ở đây là của nhà bạn Bùi Đăng Thành và và chủ là bạn Nguyễn Sinh đây ạ đây là chủ đây ạ ờ, thì dùng nghĩ à, là xin đích này thì nó cho trái to và quả đồng đều như thế này và cái táo này thì ăn rất là giòn rất là ngọt ngọt đặc biệt ngọt giòn thơm và ờ, cái những sản phẩm này cùng khi mà chúng tôi ăn clip thì nó giảm tới 80% sâu bệnh trên nhà đường và khi mà một quả táo nó nặng khoảng hai nặng mà chúng tôi còn một đôi như thế này mà không không dùng thì cho thấy rằng là cái tính chất nặng dây uống của một quả sẽ rất là tốt cái con món này nó có chức năng làm dây uống cho nên là những quả táo như này nhưng mà không hề dùng và mời là các à, anh các chị là thưởng thức à, cái sản phẩm táo là ngon nhất dạ. à, táo ngon nhất dạ. ở đây ấy, các chị là cứ dùng cái nào cũng cảm thấy là ngon ăn nó rất là ngọt giòn đây chị đây can táo em à vâng mời chị đi táo xin được bọn em mà đây chị gì ạ để cho gái chị về những cái thích đấy vâng đấy đấy chị, chị mua về những món quà đấy vâng món quà đấy tớ bảo là đi là xong mua tớ mà bì vâng. mọi lần đi thì bọn em vẫn tham gia ở đây nhưng mà dạo này bận quá không tham gia đây nhãn hiệu gì ra dạ. nhãn hiệu ra dạ. nhãn hiệu con bón Sinic Sinic Tân Phát này kia những cái, cái, vừa sai quả ăn rất ngon hoa cái cảnh không nữa ngoài vâng, tốt đẹp các bạn những sản phẩm cùng phân bón nhưng mà để cho cháu nhưng mà hồi xưa nhận là tôi phải có em thích làm cái điểm mà em mới làm cam và cái cam của táo là mới trồng cái này chưa chị ơi à, cho cho em hỏi là khi mà chị ăn cái cái sản phẩm này thì chị đánh giá về cái phân bón Silic đối với cây trồng ờ, thế nào Ôi dồi quá tuyệt vời luôn Quá tuyệt vời luôn ngọt mà nó đậm như kiểu nó rất là ngon nó cái vị ổi nó không chê được nghe chị là đã sử dụng phân bón của chúng tôi thì dạ, ờ, nhà chị, chị ờ, dùng rồi chị gái là chị dùng rồi quá tuyệt vời quả chị... sai mà ăn rất là ngon à thế ạ à? ừ. chị là ở gian hàng nào người ta là nước mắm cát hải vâng nước mắm đảo cát hải ngon cực kỳ luôn đấy cái phân này mà bón thì cực kỳ sai quả vâng, vâng. tại vì cái gái dùng rồi ra nhờ mua thêm mấy yến nữa rồi rồi vâng. cảm ơn chị nhé khi nào mà chị ấy có thể là đăng ký và có tờ rơi của công ty thì sẽ là các bác có thể là điện qua công ty công ty sẽ gửi hàng cho các bác rồi em muốn gửi mua về quê chú hương ít nữa chú hương à, à chuẩn bị tới đây ở, dưới ở đấy nhiều người cũng muốn làm đại lý đấy đấy chị đang thích mua lấy yến mà chị không chơi rồi và chị gái mua thì gái bảo là chưa gặp không là gặp được mua tiếp hôm đi hội trợ trở về chị cũng rồi ôi giời nói là trở về rồi thích ấy ba chị đang táo này không đi ờ, giờ là không đi bận quá là kiểu hôm nay là tham gia một lần cũng không nhưng ờ, mà đây là các ở trong bộ và các tổng hội thì thường xuyên chị đã dùng hoa quả chị đang thích trong đó ăn ngọt thanh ngọt chắc luôn cái ngọt này là ngọt tự nhiên và không không kiểu như đẩy như kiểu các khác người ta sử dụng kali đắt vào cái này ăn ngọt thanh ăn rất được nhiều nhưng mà lại không an toàn thực phẩm ngon mà là mình ăn ca ăn ẩu mình ăn cháo nó khác dạ, là các bạn cháo mình mua ngoài thì cái khả năng của dinh dưỡng của cây trồng rất cao và vì vậy chúng ta nên khuyến khích sử dụng nó nhất là đối với Rock. hàng diện tích lớn về cái táo đại 10 năm và táo đại 28 và thưa là nếu em có tham gia một tài trợ một cái táo ở táo của chúng ta ở đây ăn thì táo của chúng ta về cái chất lượng táo rồi quán người với cái trắng việt ờ. sao anh biết nhiều thế vì đây tất cả những sản phẩm này người ta à à người ta gửi lên để anh quảng cáo cho không không phải quảng cáo mà người ta quảng cáo đang mua sản phẩm đấy à. trong bên này người ta không được thưởng thức à mình à. không không không không không cho để cho thưởng thức để biết rằng là nên là con mình này này bọn anh lấy ở đâu và anh sản xuất đó nhà nước công ty sản xuất ra ở trong Việt Nam bây giờ chủ yếu bọn anh quảng cáo về phân để về phân nên là quảng cáo về sản phẩm đúng là về phân còn đấy à, người ta đã sử dụng cái thân này rồi đúng không đấy cái nhà em nhà ngoại nhà em cũng có nông nghiệp và trồng các cây này nhiều nhưng mà ăn không được ngon như này đâu không có đâu đây này chị này chị à, trước là bà chị đã mua đi chợ là sau dùng rồi mới biết không chị đang thích mua mấy yến để chị đón con bây giờ là ờ, bây giờ còn chắc luôn nha ngọt chắc là để còn còn đất ngọt ngọt thơm giới thiệu thêm những sản phẩm món cái series của mình nhé. Vâng, cảm ơn anh ạ. Vâng, xin lỗi chúng ta di chuyển về cái chỗ ờ, để dự việc gala cái trung tâm này Thôi ờ, anh em vào tiệc đi. Vâng vâng.